làm thế nào để có thể luyện trở thành một MC hoạt bát, vui vẻ và giới thiệu một cái chương trình ngay cả khi anh chị là một người tự ti, nội tâm, sống nhút nhát vai trò của MC là gì? MC là chính là người điều phối cái chương trình đó một cái chương trình đó có hay hay dở thì nó phụ thuộc rất nhiều vào cái người MC này và MC sẽ là người tạo ra cái bối cảnh và không khí không khí trang trọng, lịch sự, vui tươi, thân mật, gần gũi hay không là tùy vào cái người MC này điều phối như thế nào Thứ ba, người MC này sẽ là cầu nối giữa diễn giả và khán giả, giữa những người quan trọng và những người bên trong cũng như bên ngoài của chương trình. Thứ tư, MC sẽ là người giới thiệu với chương trình này, chương trình này là những gì, bao gồm những nội dung gì. Và cuối cùng, MC sẽ đứng vai trò tôn vinh các vai trò như là những người khán giả, diễn giả, những nhà tài trợ, ban tổ chức hoặc là các cái mạnh thường quân hoặc là những cái khách mời đặc biệt thì MC sẽ có vai trò là tôn vinh những người đó lên để giúp cho chương trình trở nên trang trọng hơn và việc rất quan trọng khi mà đứng lên trên sân khấu các anh chị ạ à, thì MC phải làm sao đầu tiên MC cần phải khai mở được cái lên xa số 5 của mình đó chính là gì các anh chị chúng ta ầm ừ um, um, um, um, um, um. chúng ta làm sao ạ à? chúng ta phải khai mở được cái lên xa của mình khai mở lên xa cái bước thứ hai là sao ạ lấy lại sự tự tin thông qua những câu thần chú mà kiên đã hướng dẫn cho các anh chị là gì người khác làm được thì tôi cũng làm được người khác làm được thì tôi làm tốt hơn để gia tăng được cái sự tự tin của mình thứ ba là cái form body body language nó phải chuẩn nha anh chị ha tay xếp tháp không có vung tay quá nhiều không có vung tay mà hãy giữ nó ở trong vị trí cố định và nếu như là chúng ta làm sao dùng tay thì chúng ta làm cho một cái biên độ nhỏ thôi để cho nó lịch sự và một cái điều rất quan trọng là luôn luôn phải tươi cười trong mọi tình huống ha nha các anh chị dù tự tin không tự tin bối rối đang gặp sự cố thì chúng ta luôn phải tươi cười tiếp theo là cái ánh mắt của chúng ta phải nhìn vào đám đông khán giả và khi mà lên sân khấu rồi dù đứng trước trăm người ngàn người hàng chục ngàn người thì cũng như nhau cả chúng ta đều phải quét mắt một cách tổng thể lên tất cả mọi người xung quanh đó khi chúng ta quét mắt là chúng ta đang kiểm soát cái năng lượng của toàn cái hội trường đó còn nếu như chúng ta không quét mắt chúng ta nhìn xuống dưới thì chúng ta sẽ bị năng lượng của hàng chục hàng trăm người áp chế chúng ta và việc của chúng ta làm sao ạ tự tin mỉm cười và nhìn là tất cả mọi người và nhờ vào cái việc nhìn vào như vậy thì chúng ta sẽ gia tăng được cái sự tự tin mình đang đứng vai trò mc mà mình đang đứng vai trò host mà mình đang đứng vai trò là cái người điều phối cả chương trình do đó cái trường năng lượng của cả hậu trường mình phải là người kiểm soát và trong quá trình chia sẻ chỉ cần nhớ đến những cái what why how nhớ đến cấu trúc của chúng ta và nhớ đến cái từ khóa của mình mà thôi đừng học thuộc lòng khi mà học thuộc lòng chúng ta rất dễ bị quên khi bị lo lắng âu lo sợ hãi một cái điều gì đó hoặc là có một cái gì đó chen ngang khiến cho mình bị mất cái mặt suy nghĩ thì mình sẽ quên những cái bài mà chúng ta đã học thuộc lòng do đó chỉ cần nhớ khung và nhớ những cái dàn ý và những cái từ khóa quan trọng mà thôi quy trình của MC thì có 5 bước nha các anh chị kia sẽ hướng dẫn cho anh chị và ngày hôm nay chúng ta làm một vai trò MC cơ bản thôi thứ nhất là chào mừng chào mừng tất cả các anh chị đã đến với chương trình ngày hôm nay thứ hai là gì chúng ta giới thiệu chương trình này là chương trình gì và giới thiệu bản thân của chúng ta thứ ba là chúng ta ghi nhận cảm ơn những người đã đến với chương trình này và thứ tư là tôn vinh chúng ta sẽ tôn vinh những vai trò quan trọng những khách mời đặc biệt trong chương trình này những khách hàng vip rồi thứ năm là chúng ta đón chào có nghĩa chúng ta sau khi làm mc xong chúng ta sẽ nhường sân khấu lại cho một cái và một cái khách mời hoặc là một cái người đóng vai trò quan trọng trung tâm của chương trình hoặc là diễn giả trainer ngày hôm đó thì chúng ta sẽ đón chào người đó lên trên sân khấu bước đầu tiên đó chính là gì chào mừng khi mà mọi người chúng ta đứng lên sân khấu mọi người bên dưới vẫn đang ồn ào thì chúng ta cần phải thu hút sự tập trung của họ lại hello hello hello khi mà chúng ta nói như vậy chúng ta chào như vậy thì mọi người sẽ đổ dồn ánh mắt vào chúng ta thứ hai chào mừng các anh chị đã đến với chương trình abc ngày hôm nay là chúng ta đang giới thiệu chương trình và các anh chị nhớ kéo dài kéo dài khúc đuôi chào mừng các anh chị đã đến với chương trình khai mở kim khẩu ngày hôm nay khi chúng ta nói ngày hôm nay chúng ta kéo dài ra thì theo quán tính thì sao các anh chị mọi người sẽ vỗ tay nha chúng ta phải làm tốt cái vai trò này chào mừng các anh chị đã đến với chương trình khai mở kim khẩu ngày hôm nay rồi đó là bước chào mừng bước thứ hai là chúng ta giới thiệu bản thân của mình tôi tên là Nguyễn Quang Kiên hiện tôi đang làm giám đốc của trung tâm cai nghiện công nghệ Freelife Hôm nay tôi rất vui khi được đến đây để làm cầu nối với các anh chị và vị diễn giả của chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta nói tên, chức vụ, à, nghề nghiệp của chúng ta và cái vai trò của chúng ta ngày hôm nay là gì các anh chị hãy cho tôi một tràng pháo tay thật lớn đi ạ à. có nghĩa mình giới thiệu mình xong thì làm sao ạ à? mình phải tôn vinh mình lên trước các anh chị hãy cho tôi một chàng pháo tay thật lớn đi ạ à. thì chúng ta mở rộng tay ra để chúng ta đón nhận những cái chàng pháo tay đó để giúp chúng ta sao ạ à? gia tăng được sự năng lượng gia tăng được cái sự tự tin của mình bước thứ ba là gì các anh chị ghi nhận cảm ơn những người đã đến với chương trình chúng ta cảm ơn những người khán giả, những khách mời đã đến với chương trình ngày hôm nay. Chúng ta cảm ơn ban nhà tài trợ, ban tổ chức, ekip support. Cảm ơn tất cả mọi người làm giúp cho cái chương trình này trở nên chuyên nghiệp, hoành tráng và diễn ra một cách êm xuân tốt đẹp như vậy. Chúng ta đều phải ghi nhận và cảm ơn tất cả mọi người. Thứ tư là tôn vinh. Chúng ta sẽ tôn vinh những khách hàng VIP thường những khách hàng VIP VIP sẽ ngồi ở cái hàng ghế đầu tiên chúng ta sẽ trân trọng giới thiệu ông ABC là khách mời đặc biệt của ngày hôm nay để đến tham gia chương trình này chúng ta cho ông A một dàn pháo tay thật to đi ạ à. cho khách mời của chúng ta ngày hôm nay thật to đi ạ à. một cái dàn pháo tay thật to là chúng ta đang tôn vinh tôn vinh nâng cái người đó lên rồi đến cái bước thứ năm là đón chào có nghĩa chúng ta chuẩn bị chuyển giao vai trò mình chuẩn bị đi xuống và mình mời cái người tiếp theo đi lên khi mà một người tiếp theo đi lên thì sao ạ chúng ta cũng cần phải có những câu hỏi để chuyển giao Kiên nói ví dụ như là các anh chị chúng ta đã sẵn sàng để gặp diễn giả của chúng ta ngày hôm nay hay chưa nếu như anh chị đã sẵn sàng thì giơ tay lên nói tôi rồi sau đó là xin mời hai cánh tay của anh chị à, chúng ta vỗ tay thật to thật to thật to để đón chào vị diễn giả của chúng ta ngày hôm nay anh ABC rồi sau đó là lên chúng ta đập hai tay hai vai hai file đập hai file với cái người đó và chúng ta đi xuống là chúng ta đã hoàn thành xong vai trò nhiệm vụ của mình rồi người MC dẫn chương trình đầu giờ và nếu như giữa giờ hoặc cuối giờ cần thì chúng ta sẽ lên nhưng mà trước mắt thì Kiên sẽ hướng dẫn cho anh chị năm cái bước này để chúng ta làm chủ để sau này đứng trên sân khấu làm MC chúng ta hoàn toàn tự tin với cái bộ khung như vậy